đầu hẻm nhỏ này cái là có quán phở nè em xin chào các anh chị và các bạn à, chúc các chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc à, hiện tại chúng ta đang có mặt ở trong đây là hẻm 35 Trần Đình Xu à, bên kia là hẻm à, bên kia là 37 à, nay chúng ta sẽ đi ăn à, sáng ở trong cái hẻm à, cầu kho này thì cái à, quán phở này thì bữa à, em cũng đi rất là nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay à, mình cùng ăn rồi xíu nữa mình đi vòng vòng trong cái cái xóm này nè trong cái hẻm nhỏ này nè à, trong đây cũng có rất là nhiều căn nhà mà uh, lụp sụp uh, hôm nay có sự tham gia của nị và bạn đồng nhỏ đây một trời có trứng khủng long bự nữa ừ rồi chào à, ông bà cô chú đi mì gói yếu rồi à dạ, đây chị Ê. này bưng xuống rồi nãy ăn Ờ. Khoan đã Hôm nay thì à, bạn Đồng ăn phở Trời ơi, mất tiêu Thương đâu Em ăn mì gói kêu luôn tới rồi ờ, Ở đây có rau, giá, đồ thoải mái lắm à, Bà Đồng lấy tương ha, bà Đồng Đồng <clears throat> Ở đây một tô là 35 hay 37 ngàn gì đó ba chục hả lâu lắm mà không có quay lại nên không biết có lên giá hay không rồi lau tay dính dính miệng nóng quá xin cái chén nhỏ nữa rồi bây giờ múc ra cái chén à, cho bạn đồng nhỏ à. hôm nay à, cái video này à, chia sẻ anh chị bạn những hình ảnh à, trong cái xóm trong cái hẻm cầu kho ha à, chứ cái quán phở này giá cả rồi ngon như thế nào thì chúng ta cũng biết rồi ha à, rất là bình dân ở bên đây có cái nhà rất là rộng nè nhưng mà bán rồi nhà xưa xưa nhà này cũng cũ lắm rồi nè rồi mời cả nhà cùng à, ăn phở nha à. <coughs> rồi xíu nữa mình ăn xong rồi mình đi à, vô hẻm chơi nha à, mình tạm ngừng dây lát nha chút xíu gặp lại thì tô của em là phần à, mì gói đó, mì gói là cái món mà không thể thiếu ở à, Việt Nam à, khi những trời mưa gió rồi, à, rồi à, những bữa ngán cơm rồi à, những lúc à, không có đồ ăn à, thì mì gói luôn là à, sự lựa chọn à, nhanh gọn lẹ này là cái món review à, đầu tiên à, trong hàng loạt các video <laughs> là có bây giờ mới có món mì gói à, đây à, nước lèo họ nước lèo phở à, thịt thì có gân à, có lại thịt bò nhưng mà này nạm ờ, tái rồi em mời bà con cùng dùng bữa nha đi kia ừ. kia mình ăn hả mì mì của mình nè tao ăn đi mì kêu mì gói cho con <laughs> món này là món uh, khoái khẩu của mày đồng nhỏ nè chú ơi làm cho con dắt mì chú dắt mì thêm một gói mì á hả dạ rồi lát mi kêu rồi mi kêu rồi con ăn đi Ừ. Trứng của em mà, không phải trứng của mình con, con khùng, lông khùng. Ừ, trứng của bạn đồng nhỏ mì ở ờ, ở tiệm phở người ta bán là mì ờ, mì dắt như là một cái ờ, một cái gói mì mì ký một gói mì nó có rất là nhiều gói ở nhà mình thì mì mì thương hiệu mì hảo hảo nhưng mà có những món cái mì này sẽ ngon hơn là cái mì ờ, mì gói ờ, thương hiệu mì này thường bán ở các chợ ờ, chợ lớn ngoài chợ cũng có rất là nhiều người ta bán ký à, không biết có anh chị bạn nào có hay ăn mì gói không ha mì gói Việt Nam nha và bây giờ kêu thêm một cái, uh, cái phần mì nữa bỏ vô đi để uh, bạn đồng ăn nè đó. mì gói không thôi rồi nó không ăn thịt đó, xem xong cái video này à, các anh chị các bạn à, lấy có mì ra trụng liền ha đó. hôm nay là cuối tuần nữa Ờ, chúc uh, cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ nha dạ, ở nhà thì nếu mà muốn ngon dạ, đi mua trăm gram thịt bò à, với lại à, à một gói mì dạ, hai chục ngàn hai mươi lăm ngàn thịt bò và một gói mì năm ngàn là ba chục ngàn Này có một tô mì chất lượng ấy, múc kì á Trắng kìa tại muỗng này bự quá ở nhà là hay ăn nĩa không à ừ, cái muỗng này múc không quen Đó. À, ăn xong đi ba kêu nước ngọt ừ, nước ngọt ừ. ba trộn chung luôn hả họ kêu chén nước lèo cho nó húp <coughs> tại mì nó lấy trụng nước kia sao cái tôi đánh luôn mà lần luôn hồi xưa cái thời à, cái thời không có đồ ăn phong phú như bây giờ mì gói là cái, um, cái món ăn hàng ngày luôn hả ờ, đi học gà à. yếu quá hả bây giờ này yếu quá giờ kêu trứng học gà cho này ăn tiếp tục đây là cái ờ, tô ờ, lòng trắng trứng à, lòng trắng với tuyết nước tiết của ờ, thịt bò à, nước tiết này thì không có nhiều nhưng mà này em không ăn lòng đỏ lòng trắng thôi à. còn của này là có lòng đỏ anh ăn chanh vô rồi ăn kem rồi không ừ. ừ rất là thơm thơm mùi chanh à, ngọt ngọt trứng rồi ngọt à, tiết cái món này rất là đặc biệt rất là ngon ờ, lần đầu tiên ăn món lần đầu tiên ăn món lòng trắng trứng này luôn á có lòng trắng tiết luôn ngon hơn là cái à, đỏ hả à? ngon hơn lòng đỏ đó ờ. à. rồi em xin tạm ngừng video đây ha chút xíu nữa chúng ta đi vô hẻm nha à, cái tôi rất là đặc biệt rất là ngon ừ mốt đi ăn ừ, món là ok nè đỉnh cao nó vừa thơm mùi chanh mà nó vừa sao tự nhiên nghĩ ra được món này tự sáng tạo ra đó không phải thấy là sữa đông trắng dữ ừ. rồi bây giờ mình đi à, một vòng trong à, cái hẻm 35 à, Trần Đình Xu à, phát diệm ngày xưa à, bên tay trái chúng ta có cái à, nhà thờ phía sau cái dãy nhà này à. qua đây qua đây qua đây ừ bạn đi ngủ hết hả à, đi vô nữa bạn nào không cho đi bạn đồng này kỳ quá à, ngay đầu à, đầu hẻm nhỏ này là có quán phở nè đi vô hẻm cùng với ba nha bây giờ phải rồi xe xe đây là nhánh hẻm ờ, của hẻm 35 à, là 35 sẹt 10 mười mấy 11 sao vậy xe em này cũ quá bằng đồng mà ờ, sợ phần dính bô rồi đi về phải không hẻm cũ quá hả hẻm cũ quá ăn gì chú à? ừ, tô tái <laughs> nhìn thấy cảnh đổ nát sợ tái mầm em bé luôn rồi đi về thôi rồi chúng ta tiếp tục đi à, một vòng trong cái hẻm nhỏ này nữa nha Đấy, cái hẻm nhỏ lúc nãy ờ, hẻm 35 uh, suyệt uh, thì uh, nhìn thấy cảnh cũ cũ của bạn đồng nhỏ sợ ờ, nhìn thấy cái, cái nhà bị uh, sập uh, ôi bể mấy cái tấm gỗ rớt rớt xuống ở trong đó nhà người ta để quan nhiều đi tới xíu nữa đó là nhà thờ à, bên phải mình là nhà thờ à, bên kia là bến Trương Dương ngày xưa à, bây giờ đại lộ Võ Văn Kiệt à, ở đây cũng có rất là nhiều à, dãy à, đất trống à, rồi bên đây chúng ta có cái hẻm hẻm đây là hẻm số à, 46 à, bây giờ mình sẽ đi à, vô hẻm 46 này thông ra bên đường Hồ Hảo Hớn luôn ha à, là đường à, Quỳnh Quang Tiên ngày xưa à, cái hẻm này cực kỳ nhỏ luôn bạn đồng gọi là cái hầm là cái gì đó đây này cũng là chung cư nữa nè đây chung cư ờ, từ trước năm 75 mình ờ, ờ. hiếu kỳ mình đi chứ đi thiếu kỳ mình đi thôi chứ ít ai đi hẻm này xưa ở đây là có cái bàn visa rồi ờ, ờ, khu này cũng là hẻm Nguyễn Tình luôn có hẻm Nguyễn Tình ờ chú hình ảnh ở hẻm ờ, cầu kho gửi các anh chị và các bạn à, chúc anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi